chào mừng bạn đến với chương trình Tự chữa bệnh không dùng thuốc Hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với bạn và tôi bởi vì tôi sẽ chia sẻ cho bạn những phương pháp về dinh dưỡng để giúp cho bạn chăm sóc sức khỏe không dùng thuốc Tôi là Đậu Thị Nhung và tôi đã là người chia sẻ hơn 10.000 học viên các chương trình về đào tạo phát triển bản thân và dinh dưỡng cho cộng đồng Ngày hôm nay tôi đến đây tôi chia sẻ cho bạn những kiến thức về dinh dưỡng Tôi không phải là bác sĩ tôi cũng không phải là dược sĩ nhưng những kiến thức mà tôi chia sẻ với bạn là những kiến thức hàng đầu của những bác sĩ hàng đầu trên thế giới và tôi được may mắn học được những kiến thức này từ tiến sĩ Biswarup Roy chowdhury và cũng tuyệt vời cho bạn bởi vì bạn cũng là người may mắn khi được tôi chia sẻ lại kiến thức này trong chương trình học của chúng ta. Trong khóa học này, tôi sẽ dạy cho bạn những cái cơ chế, những nguyên nhân để khiến bạn hiểu rằng cái nguyên nhân gây bệnh là như thế nào và từ đó bạn có cái phương pháp phòng chống một cách đơn giản, hiệu quả mà lại dễ làm. Trong chương trình sẽ có một cái phần rất là quan trọng Chính bạn là người sẽ phân biệt được thực phẩm nào là tốt cho cơ thể và thực phẩm nào là có hại cho cơ thể và từ đó bạn biết cách chăm sóc bảo vệ để làm sao khiến bạn có một cơ thể trẻ, khỏe, đẹp khi tiếp xúc khóa học, bạn biết cách chế biến các cái món ăn, các cái đồ uống dinh dưỡng theo phương pháp kết hợp dinh dưỡng rất là an toàn, uh, dễ làm và bạn sẽ đạt được một kết quả rất là tuyệt vời và bạn sẽ thấy rằng cái cuộc sống của bạn sẽ trở nên thú vị hơn. Với những cái kiến thức vô cùng tuyệt vời này, tôi tin rằng bạn chỉ cần phải bỏ ra một cái số tiền rất là nhỏ nhưng bạn đã đón nhận được những cái giá trị, những nền khoa học y khoa đã nghiên cứu trong vòng 25 năm. Với những kiến thức này, bạn trở thành bác sĩ cho chính mình, không chỉ giúp đỡ cho bản thân, còn giúp đỡ cho những người xung quanh của bạn để có một sức khỏe hoàn hảo. Hãy đăng ký ngay cái khóa học ngày hôm nay để có một cái cơ thể trẻ, khỏe và đẹp. Và tôi hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi.